để uh, có cái gì ấy kìa với lại ủn anh chơi mấy mấy khối lên như này ba khối rưỡi ba khối rưỡi là hơi nặng nó chỉ nặng hơn một tí là ấy rồi đấy nó này được nó, nó dê nó quay ngay nó mất chuyến đầu tiên đấy kia bọn kia nó có trấu nhỉ kia ờ, sánh nó hỏi hỏi tí em tí em vàng vàng nó lên em vợ chồng hỏi nó em nó có cái này là nên cái hòn đá này nó trơn. Đó. Hòn đá to này nó trơn đây này, đúng không? Ừ. lên đá đấy. Đấy. Lên đến đây rồi. Thế này, lên đến đây rồi này. trơn đấy lên được đấy đấy bám lên bê tông lên hàng nhiều sao bên hàng nhiều sao bên hàng nhiều chứ nó không dính chỗ đá ờ, mấy cháu này nhận nhặt đá hồi chú này mẹ đường này khoai lắm khoai mà từ đây lên nàng mà bảo là chỗ nào, là cháo chỗ nào ngon lăn hòn đá to cái đi nhá đúng hòn đó ở giữa giữa kìa em người lăn hòn đá giữa kìa không có một chỗ nào gọi là một chỗ ngon cả cái đường này lên thì mình mình phải thăm dò đường này vì ngày trước là nó nó khác bây giờ nó khác mà mấy hôm vừa rồi nó mưa đấy vâng, ok xin chào tất cả mọi người nhé đã quay trở lại channel sa trường giang của mình à, hôm nay thì uh, là ngày nó hơi nắng ấm đấy một chút thì mình bảo mọi người chở cái vật liệu lên mình có thể xem được là, là đường lên rất là khó này là chú bây giờ hay là bây giờ lại quạt sang bên này nhỉ cho vẫn thoải mái lên giờ à, chú nó mưa nó trơn mà còn đá rêu này nó rất là trơn lên luôn. được chỗ kia là lên luôn thôi đằng sau nó đẩy trên này lúc nào lên, lên luôn sương mù mà phủ luôn ui hòn này thì khó mà lên được nó to nó dày quá anh ạ nó chèn nó trồn lên đấy được phát rồi nhưng mà đằng sau không đẩy ấy lên đấy được phát này thì là nó không chạm cầu nữa không chạm quả kia cao được bằng này luôn hở được bằng đấy luôn trèo lên là cao là hẳn lên là vâng nó nó trèo lên nó, nó đi theo dốc thì nó cao nhưng mà nó ấy thì ấy thôi nhưng mà trọng là cái đá nó không bám và nó là trên này lúc nào cái xương nó bao phủ ấy mở lên rất là khó là mọi người chịu lên là bánh à quay tít lên đoạn trên kia nó còn còn khó khăn hơn nữa đoạn này nó nó còn còn à, đỡ này. trên như là nó dốc hơn Đấy, nó hẹn nó, nó có nhiều cái rãnh ấy. đi sợ nó quệt ít ai người dám đi con đường này nên là khi mình chở cái vật liệu lên đây thì mình cũng đã đấy rồi nó hơi mắc một chút à, không là mình nếu vận chuyển tay thì chắc chắn nó không lên được mọi người rất là vất vả mà lai những cái xe máy được cả nước nữa rất là trơn vất vả rồi mình kiếm cát lên đây thì đúng rồi qua đường này này nó là mắc lần kia tránh vào dưa nó gặp vào dưa ấy kiểu ừ, giải giải chấu này mới lên được mọi người ạ đây bắt đầu lên là một chút trên này Có mới nhiều mới nhiều là nó khó lên lắm có gian nan ấy mà hưởng nắng em tí là nó cũng vậy thôi trên này sương lúc nào cũng vậy mà ở dưới nghĩa lộ là nắng ấy cái à, nắng này lúc nào ừ. vừa nãy em về dưới kia về nó mưa mưa đấy à mưa phun à nắng này nó mưa nắng luôn rồi mưa hơi nhiều Ở ga lên đi cái chấu bám mà nó lên ngay mà đấy hiểu không Chấu lên đường trơn lắm Có thêm chấu đây anh ạ anh em giải chấu và nó bám hơn đơn giản nó rất là khó đây là mình à, còn xe hai cầu ấy mọi người xe một cầu thì tôi xác định là là không đi được luôn giờ chấu vào giờ chấu vào nó bám đường được Cho chấu vào trước anh ạ Rồi chấu vào cái đoạn nào nó có đất đất đấy Quá là vất vả mọi người Để, để một chuyến uh, cát Mình uh, chở có ba khối rưỡi con xe hai cầu mà, mà Từ sáng nay mọi người thấy rồi cứ đi được một đoạn lại lại, lại mắc một đoạn Rất là khó đi Thứ nhất là đường đá này gồ ghề này đây mình có thể nhìn thấy đây lồi lõm gồ ghề thanh niên bản nó giúp một chút Thì cho chấu vào thôi anh ạ, à, cho chấu vào mới ổn thôi Hết chấu rồi Hết chấu à? Có vàng đi lấy đi, ai vợ chồng chịu khó đi lấy đi à. Xe mình nó chở ba khối rưỡi đi lấy thêm thôi hai vợ chồng đi lấy thêm thôi này chắc là chỗ này còn chỗ này Đấy. không đi lấy chấu luôn đi kia này và em đi lấy chấu chịu khó đi lấy chấu đi vợ ở nhà ấy đâu không thì cả hai vợ chồng đi lấy được mà cái này là phải giải trên cả cái trên đoạn lên đang lên đi nữa cơ không lên được đâu bây giờ có chấu ờ, không nổi ở trên như đó đá vào đấy Đá con con đấy mọi người lấy đá con con thôi trơn ấy đá nó trơn ấy Đấy, cầm chấu, cầm chấu lên Mới lên được Con cháu đi rồi luôn Con cháu rồi Mua miếng miếng chua rồi á vô đi cái biết hỏng đường xe máy mà biết là lò đây vất vả lên đến đoạn này thì uh, tiếp tục lại mắc cứ lên khoảng năm 10 mét đấy khó đi mọi người bên kia nó có quay léo đâu chưa ban à? Không, tính bên này thôi. Bên này nghiêng là ban bên đây trái này rồi. Bên bên uh, vô lăng này rồi. Nếu mà lấy là phải ăn hết hoặc ăn hết một to này. Đấy, để đấy đi. Rồi rắc những chấu đi chớp đá này này. mà Cái đoạn này nó có dốc mấy đâu mình nhỉ? Cái này rồi đúng rồi, chúng này cuộn rất là ngon. Yeah. Ừ quả này khỏi lớn hơn không chú nó hết đi nghiền hết ra đây cho hết chấu lên chóc họng đá này cho bám cháu nghĩ sợ nó không ăn vào đấy đến đến đây nó lại trượt này cái bỏ đấy đá để chúng chống ra đi không Tao kệ nó để xem nó lên như nào nếu không nó tụt thì chú cho nó tụt hẳn không chú lùi bên này chú bám vào đất bên này bên này, bên này dễ hơn này bên này mềm đấy bên này không đấy kiểu gì lún thì lún nó mà nó một phát nó ăn được là ấn là đi đâu nó bên kia bên kia có, có, có quay bánh không cứ đi đi thử đi xem quay thì rắc nó rắc vào đây cho tí vào đi sao rồi bên kia cho rồi lần sau đào mẹ cái mô này đi vứt xuống đây cho bám vào đây thì nữa không bị tù rồi trả lời cái này rồi Thôi, bám rồi bám cái này luôn này luôn, tám bên này luôn thôi Một chặng đường này là, là xe với cụ nó lên đến được Đây còn còn 3 khối, còn một à, đoạn nữa thôi Khoảng 6-700 à, mét nữa là mình lên đến nơi rồi Đấy. mình sẽ à, bám theo xe để lên nhận vật liệu và người nhé uh, đường nó cày thôi rồi mưa thì xác định là không lên được hôm nay là còn nắng hai hôm mưa một hôm nhưng mà phải đợi 3 ngày nắng mọi người đường nó mới ấy không trơn lên được nó rất là gian nan để để mà <laughs> sửa vật liệu người anh em gì đó nó bám nó cứng hơn như là ngày đi xa xe ra các con nó nhớ xe nó không ấy lún nhờ đấy lún đây này hôm nay mà mưa thì ấy khô được à ba ngày hôm trước thì mình ấy đấy no no Rồi mình mới lên đến nơi mình ạ. ơi, nhà này định xây chỗ nào? Nó xây đây. Đây thôi. Rồi ra đây đổ phát rơi hết xuống đây luôn có gì đâu. Không không, không đổ đây được. Bác thì đây mới chê dưới cũng như nhau Khả năng lên trên này thôi anh ạ. Con tính xa là lúc nhớ nó xe nó va vào. nhiều đấy chuyến này chắc phải bốn khối rồi hết rồi là, là, đây là nhà em vàng nha mọi người nhé thế mình đổ gần đây thì nó tiện hơn mọi người xem à, hay là biết đường à, nó rất là trơn khả năng mình chở nặng quá chuyến này này mình cũng uh, thông báo với mọi người là là một khối cát lên lên đây là là mình làm uh, ấy với anh ấy là, là 600 nghìn nhé. cái con đường à, lên thì mọi người biết rồi sáng là Giang đi quay cho mọi người xem người xem rất là khó lên luôn ngày mai là là anh ấy bận đám cưới ở đâm ra có cái ngày kia mình mới chở được cái lúc mà lên sáng nay lên nó là vất vả rồi thì uh, mai là anh ấy bận đám cưới đấy anh lái xe bận đám cưới mất rồi và đây mình cũng đi hỏi tất cả các xe ở đây thì không ai dám lên cái cái đỉnh ngọn lành này luôn mình cũng ờ, đã đi uh, trả cái, cái tiền công của anh lên đây nó cũng cao cao rồi mà anh không không không lên được mỗi anh quang này thôi mọi người nhé nên là mình cũng uh, xin uh, chia sẻ tới uh, mọi người luôn đường rất là khó lên đấy nên là mọi người không không chở rất là khó khăn để mà tìm xe mà lên đây tuy là xe hai cầu rồi lên rất là khó rồi sáng lên mình vất vả mình còn phải cô hào mấy thanh niên đi uh, lấp đường này lấp đá này rồi là lấy chấu này nó mới lấy được nên là lên trên này được bốn khối bốn khối cát sau khi mà mình nhận uh, xe cát xong thì buổi chiều nay thì uh, mình thấy bà em vàng hai vợ chồng là dọn cái căn nhà cũ này Đó, mình dỡ đi uh, chuyển sang uh, chỗ khác Nhà này mình sẽ chuyển đi chỗ nào được nhỉ? Vâng nhỉ? Dạ. Dừng tạm chỗ nào đó Dừng cái cột nó tạm chỗ nào được? Cột thì cứ, cứ để vào một đống này Không nguồn nếu mà dừng tạm cái nhà bạt ấy ở chỗ nào? À, nhà bạt á? Tạm ở chỗ nào được? Nếu mà không đến chỗ này đến Không phải đến hết chứ, hết chỗ này nha Ờ, em phải mua là căn nhà này phải chuyển ở chỗ khác đi ấy Đấy, xây là mình phải đào móng là mai là phải đấy đây anh đây đầm móng lên là rộng hết bên này đấy cái làm làm ở đây ngủ cũng được hả à? làm đây ngủ cũng được cảm đây đi chúng khác là khổ quá khổ chịu cái đồ này chỗ này nó có phẳng đâu mà ở được không mình ví dụ như mình kê mấy cái đá thì mình cho ván vào thì mình ừ. chỉ làm ờ, cây bàn vào đây ừ. thì chú ngủ đây chú ăn đây thôi mà ừ. dỡ thì để mai là mình sẽ đào móng mà đấy vật liệu thì ờ, sẽ là trở lên ờ, dần tranh thủ lúc ờ, đang nắng này mọi người nhé Nếu là cái kèo cái cột này nó nó nó mục rồi dấm đi dấm lại sập xuống nhá, để ý đấy. Vàng. hay là lấy hai bên mái <laughs> mình uh, lợp vào nhỉ lấy hai bên mái của cái uh, cọ này này nếu là mình uh, tìm những cái nào nó lành lành ấy lợp trồng lên cái cái um, cái bạt ấy mới được em ạ ấy là mình chọn cái cây nào lành cả hai bên mái này Mình uh, xí nữa mình dựng cái kia, dựng cái nhà cho kia ấy. Thì em lợp trồng lên cái, uh, cái bạt Nó chắc 안 돼요. À. Lòng là trước lấy vợ là hết bao nhiêu con trâu con bò? À 16 triệu là cưới được à, một cô vợ đấy. Không, 16 triệu là tiền nuôi tiền bố mẹ của nó. À. Của mình là khác. Nhưng mà lúc đấy thì cái đất như giờ này. Ờ. Giờ này nhưng mà mua xa chỉ phải tầm 30 triệu. 30 triệu à? Bây giờ thì châu bò đắt lắm. Rồi bà con đi vắng hết à, hàng xóm Con chuột đấy không bắt à? Con chuột nó chạy đâu à? Không thấy đâu Không thấy nữa à? Khả năng nó vẫn nằm ở dưới dưới kìa Vâng ạ cái kia ờ, tên ấy vẫn vẫn dùng được mình vẫn dùng được mà đấy nhá mấy uh, cháu nhỏ chơi phải cẩn thận đấy nhá mấy cháu nhỏ ấy, nó nó trơn nó ngã là xuống đấy là, là nguy hiểm đấy bảo mấy cháu cẩn thận cháu bé khỏe phết nhỉ mọi người một cái ván đấy nhỉ Đấy mà học lớp 1, lớp 2 đấy Sắp xong rồi mọi người, một chút nữa thôi Mình bảo anh vàng dựng dựng cạnh bên này Mình sẽ là ngủ tạm đây thì Sáng mai thì mình sẽ đào móng trước Tí nữa mình xuống dưới đó Thì chiều tối mình sẽ xuống hỏi Ờ, lại thợ nghĩa là mình làm thì là mình có hỏi hai chỗ nghĩa là thường mà, mà nó làm mà cái giá cả nó hợp lý ấy. Đấy, đấy, đấy. cháu rất là giỏi đấy mọt hết rồi đây chỉ cần giấm vào là đổ ngã cái cây vẫn dùng được đấy bạn ạ để mà con ờ, tháo ra con ờ, ờ, dựng lại cái bên này dừng lại cái nằm bên này đã Ồ đấy theo ngã đấy bên thì từ từ một tấm một thôi không bên nhiều đâu Ô cái này đinh nhá các cháu đi nhá này tí cái này có đinh đây này đinh mình dẫm vào là thủng chân đấy uốn ván luôn đấy không phải đơn giản đâu cái ván này này còn đinh thôi úp nó xuống nhà nó không có gì để dỡ nó cũng nhanh Nên khi mình làm cái ờ, ai à bốn năm sáu sáu đứa hai đứa còn bốn đứa bên này sáu đứa con thì còn còn bốn hai vợ chồng nó sáu người đấy đấy cái cây này đặt xuống nó gãy bố rồi này vừa đặt xong nó gãy rồi nó mục cái rồi trên đây không cắt luôn dây thép trên kia mà thì ừ, mình cắt dây thép thì... mang đi xa mà mọi người mang hết sang bên kia ở bên này trống giống này chỉ xếp ờ, bên kia sợ mai một người làm việc nó vướng này mà hẳn sang bên kia kìa tuổi nhưng mà chỗ vướng mình còn đào móng mà đào đất ra bên cạnh nữa cơ mà là bỏ một con lợn thì nó đú nó làm chị ăn Ô, lăn rồi mang sang đấy hết rồi bảo nha mai mai mình ờ, ấy là đào ấy móng là mình phải hất đất sang bên cạnh nên tất cả mọi thứ là không có ở đây đâu vướng củi đây mai đào mọi người lại dọn nó nó mất thời gian đi dọn đi dọn lại hai ba lần nữa tại vì mọi người đã đã dỡ xong nhà rồi tí nữa thì anh em nhà em vảng ở bên cúc đán này bên huyện trạm tấu sang bên này để giúp gia đình à, em vảng thì trước là quê quê của vảng ở bên trạm tấu mọi người bây giờ xây dựng ra cái vị trí kia hiện tại thì mọi người đã dỡ xong rồi tại thì cũng đã bốn bốn giờ rồi đây là mình có lẽ là cũng à, xin phép khép lại video ngày hôm nay ở đây thôi thì mình còn về để mình đi à, xem thợ nữa để làm căn nhà này vào về mình phải tính toán đấy mọi người với sát thảo sáng mai thì mình mới lên uh, ấy à, đo để cho em bảng ấy đào con móng nhà và bảo em rất là đi tìm đá rồi nữa cơ đá là móng nhà đó. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé Mình sẽ liên tục ghi hình để em bảng cho mọi người trong thời gian vài hôm tới nữa dạ,